con gái chân yếu tay mềm, hiền lành mặt cười. Mày mà trong sáng á, à, ừ mày trong sáng chỉ đọc Sasunru 21 cộng 18 cộng thôi mặt cười. Chị mà hiền á, à, chị đập em như bố em đập em. Cậu mà yếu á à, hả, thế hồi trước ai đạp tớ gãy chân.